vẫn thật lòng sao em cứ hoài nhớ mong ta ra ta ta ta ta ra ừ, ừ, ừ, mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của 唱过了，应该啊，你昂。Pew pew pew pew pew pew pew，得变得变得变得变得变得变得变得变。 Ừm. <coughs> Alo, alo. Có anh nghe không vậy? Mọi người ơi, mọi người nghe mình nói không vậy? Oh shit. Mic à, mic à. Anh tôi nói mà ta. Hello anh em nhá. Hello Huy Phong, hello Đạt Bùi. Nay like muộn thế anh à, tại vì mới đi ăn về mọi người ạ. Thành ra là bây giờ chắc là lai tầm uh, vài game thôi xong rồi đi ngủ rồi đẹp. Hello anh Thành nhá, hello Trịnh Minh nay anh xài tai nghe nào đấy à nay em tú xài tai nghe gọi là xịn sò hơn rồi anh em ạ đang ăn khuya thì thằng em tú lại on tệ à có đâu anh tô em chờ anh tô nhá hay ngủ lo ngon lắm à thế mọi người không thích ngủ ngon à mọi người thích ngủ ngủ cà giật cà giật cà giật à idol hello mạnh tú nhá hello huyền nhá hello anh tú xấu trai à không nghe á không nghe hay là bé hay là như nào mọi người mình chỉnh mic rồi mà ta không nghe à ê tính ra như vậy vẫn còn xấu trai như nào mới gọi là đẹp trai trời u là trời như này vẫn còn xấu á từ nhá nghe chưa nghe chưa nhắn xéo mic bé anh ơi à mic bé à vậy để mình cố gắng nói to lên một chút nhá chúc mọi người ngủ ngon rồi coi ai coi mà <laughs> thì ý là chúc mọi người ngủ ngon thôi còn nếu mà ai ngủ thì treo cho em túi một view còn không thì mọi người xem một tí là mọi người ngủ cũng được tại vì thường thường bây giờ mình thấy dưới lứa trẻ ngủ muộn lắm toàn là hai ba giờ xong rồi nhiều người còn thức đến bốn năm giờ sáng cơ thành ra là nếu mà ai chưa ngủ được thì xem em tú còn ai ngủ rồi thì mình chúc ngủ ngon nhá ok được chưa có kể thuê không em tú không á mic bé xíu à chết cơm rồi từ từ nhá vậy để mình chỉnh to lên một chút đợi em tú xíu em tú chỉnh được không mic bé à mic bé à mọi người hồng rồi hồng rồi hồng rồi bé à mic bé à alo alo alo alo em tú bật to hết hết sức có thể rồi đấy thành ra là vẫn bé nữa thì mình chịu đấy alo anh em anh em nghe nó có bé quá không vậy tại vì mình nói cố gắng là to hết sức rồi tại vì ở nhà mà làm mấy sticker người ủng hộ giống ông so mập đi em mà được luôn anh tô ơi nhưng mà chắc là chưa được ok à chắc là để một hai hôm nữa chứ mà là chưa được nói chung là từ từ anh tô ạ sẽ có thôi chẳng qua là bây giờ chưa có chuyên chú vào ấy chưa có chuyên tâm vào nên chắc là hai ba hôm nữa đặt cáp đuổi <laughs> view và có được người view thì không có thì cứ đuổi gì đấy like muộn thế em mà em tú like một xíu thôi em tú like vài game thôi like vui vui sưng sưng cho mọi người xem cho mọi người dễ ngủ được chưa ạc này em tú trước tên gì nhỉ à, ạc này á nói chung là ngày xưa thì mình để tên là VT hoặc là gf VT thôi một trong hai tên anh em ạ đợi em tú xíu em tú vào trong chỉnh ấy nhá chỉnh cái uh, cái màn hình lại anh em ạ nó hơi bị gọi là nghịch à quên nó hơi bị gọi là lệch à, em tú đẹp trai như em vậy ai chưa ngủ thì xem em tú ai ngủ rồi thì dậy xem em tú à nữa nữa quá ghê gớm cái gì đấy bảo mình chào anh tú hi hi à hello danh nghĩa nhở? em tú không đi ngủ à có chứ nhưng mà chắc là mình like tầm mấy game anh em ạ chạy KPI đầu tháng cho nó xiên xiên cái thì phải xài hết pin điện thoại mới ngủ được anh ạ à, ác vậy ác vậy ủa nhưng mà huyền thi vào cấp 10 nhưng à quên cấp 10 gì đấy huyền thi vào lớp 10 cho huyền nhờ hình như là thi rồi không biết là huyền có thi tốt không thì chắc là sẽ thi tốt như cái cách mà anh tú leo ranh thôi huyền nhờ <clears throat> vào game đây vi đi chỉnh cái màn hình lại nhìn cho nó đỡ ngố cái nào hey. đẹp trai chưa ui vi trắng trẻo gọi là tóc tai hàn quốc như thế này mà vẫn gọi là xấu trai á có nên là một chút lỗ lỗ tai thì em mi với cả anh So với anh Cường mọi người nhờ anh So anh Cường với cả mi mới đi bấm gọi là lỗ tai ấy. thành ra là có nên một chút gọi là bắt trước không một chút chai hàng xẻng không meta chó đỏ ăn tất là ừ, công nhận nói chung là meta nào cũng chó đỏ ăn tất anh em ạ quan trọng là anh em đánh bài gì thôi chơi game vui vẻ mà thành ra là chó đỏ thì ăn còn không chó đỏ thì thôi nha bạn lần sau làm lại lại phải làm anti à sao lại làm anti em tú vậy trần đăng khánh mic hơi mờ à bởi để vì thì ờ, cho nó rõ ra cái làm vài cái còng <laughs> dễ ngủ anh à vài cái còng khó ngủ á vài cái còng là phải thức đêm á nói chứ đây thật ra cũng là nick phụ của mình á thành ra là cũng chả quan tâm lắm anh em ạ chơi nó for phân một tí thôi thứ nhất là chai hạt vừa vừa thứ hai là gọi kiểu lên làm content uh, ờ, giao lưu với anh em là chính từ nhá làm nó xét đi anh em nhở làm cái đai đi tính ra là mình thấy nhặt cung hơn đấy nhưng mà cung sao ấy anh em ạ mất luôn cái đai máu của cái ông này cái tranh tranh tranh tranh bực bội nhở xấu dai ẹ à, à. đi bẽ vãi không nghe được gì vặn to tai nghe rồi á không nghe được gì à mặc dù là mình nói to lắm rồi nhá mình nói to hơn ở công ty rất là nhiều đấy mà bây giờ mọi người không nghe được nữa thì em tú cũng chịu anh em ạ em tú cũng chịu đấy hai người nữa thi trung học phổ thông các bạn ngủ toàn bốn năm giờ sáng sợ thật ngủ sớm đi các bạn nè xấu dai à, à hello Thái Dương nhá hello Văn Hùng nhá hello anh em nha chúc anh em một buổi tối ngủ thật là ngon anh ơi em đang danh vàng một tuần sau phải lên thách đấu mới được chấp nhận hẹn hò nên anh cho em xin bài leo thẳng thách đấu đi à hẹn hò à em có thể cho anh xin cái info bạn ấy được không <laughs> em có thể cho anh xin cái info mà các bạn mà em đang đang đang tính gọi là có ý định không để anh xem xem xét cái thì anh phải xem cái bạn đấy như thế nào đã rồi anh sẽ chỉ em sau nhé được chưa người bất tử à, vẫn like à em tú mới like có bất tử đâu anh liêm ơi hello lâm hà nhé ui lâm hà đăng ký người ủng hộ cho em tú à cảm ơn lâm hà nhiều vẫn nghe bình thường anh tú ơi à, à vẫn nghe bình thường rồi vậy chắc là có người nhỏ người to nó ui cái gì đấy oh shit oh my god <laughs> lâu mà mình mới thấy hai cái nico đấy anh em ạ bịp nhá từ từ nhá hai nico à một chút astro đánh luôn chích luôn rồi comeback không anh em hay là cho đi xin cái thứ vào nhỉ anh em nhở mình nghĩ là astro ngon á đỏ lên xin đi từ từ nhá hai nico à em tú chó đỏ à em tú red đọt à hello đức hưng hello di không ấy anh tú ngậm cái mic đi chứ mic bé quá à. phải không vậy nhưng mà có thật sự là bé không vậy ê không có một cái đồ nào luôn à ê từ từ nhá ê từ từ này từ từ này bị lag cả ta ủa là sao má sức mạnh đoàn kết thì đép dễ còn cái hai hai cái cọc này thì đánh về lết khá là ngon mình nghĩ là lấy hai cọc đi anh em nhở lấy hai cọc đi đánh về lết đi uh, vậy thì hồi nãy mình đánh ly xin hơi vội nhá mình nghĩ là để ly xin lại đánh nguyên trích khá là ngon trận này luôn á thật từ này từ này mình sẽ đánh đánh như vậy đi mình không cần ham astro quá đâu từ từ nhá để mình tính đã hai cái nico và là hai vàng và một đồ à ê trận này đúng kiểu gọi là hơi bị lạ nhá lâu lắm rồi mới thấy bình thường như này á lai muộn vậy vt à ông xài bản hắc gì vậy á có đâu có xài bản hắc đâu lai muộn vậy à mấy khi em ơi tú hôm nay ngủ muộn nhờ nguyễn mai ly là ai đấy nguyễn mai ly là ai đấy hello ly nha hello mai ly hello mai ly hello mai ly nha hai cọc mình để xét lại một tí đi cũng được anh em ạ nếu mà cảm giác tí nó thua thì mình cho bọn astro này vào nhá còn thắng thì thôi thắng thì giữ máu anh em ạ tí hai nico thì mình nghĩ là đánh kiểu gì cũng vào tốt á đánh ra tí nữa là một con gì ba sao mà đẹp tút à anh à có đâu anh có tút đâu chó đỏ này trận sau ăn còng mà không không ăn còng được em thấy bài xạ tiền đấu trí on top auto on top à auto á mình nghĩ là không có bài nào là auto đâu chẳng qua là dễ thôi chứ chả có bài nào là auto anh em ạ nếu bây giờ mà bài đấy auto thì ai cũng chơi bài đấy thì sao đúng không cho vì đi đép bài chắc là được anh em ơi hợp lý Nguyễn Long này à, chắc là thua Ê, win luôn không? Win luôn không? Win được thì càng tốt Bon Ui Con kia trước khi chết nó còn ấy Ui Con Tam Ken nó nhổ từ đấy luôn hả? Game nhái liên quân à? Con Tam Ken nó nhổ luôn anh em ạ Nó nhổ cái pháo hoa vào đầu mình thì phải Ừm, Rai Rai thì có ba pháp sư khá là ngon Tại vì mình mới thua rồi ấy, thành ra là mình muốn gọi là đổi form một chút Để gọi là hack tiền thôi anh em ạ mình vừa nhiều tiền mình vỗ đi cô nó cơ ờ ép độc chua ừ nhá 3 với 3 là 6 với cả một là 7 với cả một là 8 thành ra là round này có có win thì cũng chỉ là 9 tiền thôi à ừ, hơi cùi nhỉ nhưng mà thôi không sao nha mà hai cọc hai đi cô đúng số hai ma thuật em tú em tú à tú cười đều dậy à có đâu em tú cười đâu có cười đều đâu sao mọi người nói chơi sát thủ dễ mà em chơi toàn toàn thua thảm rất hạng luôn rồi à chắc là do em thiếu anh có sinh á lên cao thủ có tụt ra anh không ăn tú hoặc à? không chứ mọi người ơi anh tú chúc mọi người ngủ ngon thì mọi người tắt like rồi ngủ thôi à không xem một chút đi xem một chút đi ừ. ừ. mua con này hay là mua con này anh em anh em thích con nào hay là mua bờ răm thôi chắc là mua con xét đi một chút cú đấm xét nhé ok bro trận anh em anh em bốn con gì gọi là bốn tiền ba sao nào bốn tiền ba sao thì nó hơi đơn giản anh em nhở hay là con năm tiền ba sao không nếu mà đép được nhá phải là đẹp nhất đã lulu à liu liu lý xin liu liu lý xin mình vẫn muốn để form này đẹp hơn đấy thật tại vì cơ bản là bọn Astro này mình nghĩ là cũng chả cần lắm thôi bỏ đi mình sẽ đép nhé mình sẽ đép nhiều nhất có thể thôi anh em ơi mình sẽ không giữ bọn Astro lại đâu tí nữa mình ờ, thật ra là mình eco được hai round astro rồi thành ra là tí nữa ví dụ mà mình rôn lại lại bọn astro ấy thì vẫn tính nhá nó vẫn tính hai round vừa rồi mình eco nhá nhưng mà nhà này lắp kim băng tầm này dí dí vào mặt em tú như vậy à hỏng rồi Ê xong rồi thua không? Đao này úp năm mà thua thì hơi buồn cười ấy nhở Nhưng mà mình nghĩ là không thua được đâu Tại vì mình có Lee Sin Dam đấy anh em ạ Chứ con SDU thì còn Lee Sin Trước khi chết cầu máu đi Ừ ok Ok Diana vẫn là một cái gì đó khó chịu anh em này khó chịu thật sự đá lưỡi đá lưỡi ừ hợp lý 10 tiền ba sao à 10 tiền ba sao thì phải đép được cơ anh em ơi bài top 1 xin top 2 cho chất đi anh à sao lại xin top 2 được đỏ thế này thì nếu nếu bài top 1 thì FF xin top 2 à không quyền chiếm hết spotlight của anh tú trong cái clip hôm nay rồi lát thế hả lát hả anh em lag à nào là hết lag xong rồi đến mức nhỏ ê có thực sự là cái máy này like được không vậy mình đừng nó xi lát đấy anh em ơi mình làm cái dao điện trước ghép nó dễ nhá hoặc là lấy cuồng đao cũng được xin cuồng đao đi cuồng đao hoặc là crit phép nếu mà crit phép thì đánh 5 tiền còn cuồng đao thì đánh được nhiều bài một là say da hai là cookie ba là đánh được COU hoặc là đánh được si phèn đấy nói chung là từ từ đấy anh em ạ hướng đấy á xíu từ từ thôi cứ từ từ bình tĩnh thôi bình tĩnh thôi còn tôi đâu còn đó đó mình nghĩ là làm cái vùng đao cái đi để cho nó thoải mái nhá hmm. nhưng mà toàn là một sao anh em nhở con này chắc là bán này để một win thì mình bán con này đi mua con Zenix lại à ba chiến binh đồng thì sao ba chiến binh đồng thì sao anh em nhở mình đang tính thay ba chiến binh đồng vào ấy nhưng mà thôi cảm giác hai đấu sĩ vẫn ngon hơn đấy cơ bản là có con năm kem tanh khá là trâu ấy nên chắc là để à, ấy nhá đấu sĩ nhá mic mờ anh tú ơi à phải không vậy lát vãi trường à ừ. mình để gọi là thấp nhất có thể rồi anh em ạ thành ra lát cái gì cũng chịu á thật 60 fps này nhá hỏng rồi lát à mọi người xem lát à hỏng tv rồi bởi sao mà livestream gọi là long stream ở đây Ê, từ từ nhá, nãy giờ XO hơi mệt rồi nhá Rồi XO như vậy sao làm 5 tiền 3 sao má Từ từ nhá, mình phải tập trung lại đã, nãy giờ mình không tập trung lắm Cam rẻ của anh ơi à, chào anh Vũ Thị Tú à, hello Minh Đức nhá Dạo này chán TFT quá, em chả biết chơi gì à, em đủ chịu á, mà cái đấy em đú chịu á Ê, nãy giờ thua liên tục anh em ạ, thua liên man luôn á Nhà này có cái gì mạnh vậy? Ê, ván này toàn là sát thủ vậy nhà này sát thủ nhá nhà này cũng đép bằng sát thủ nhá nhà này cũng đép bằng oled nhà này có đi ra vu luôn rồi hào ma nhà này cũng đép bằng sát thủ ấy trận này phun sát thủ à điên à nó này nghiện sát thủ à và lk 120 b à em cũng chịu á xem bình thường mà cam mờ thôi á vậy á để em đố hai cam lại à. được chưa ok chưa ừ, xem bình thường mượt mà em mà mấy ông kia cứ chơi trêu trêu nhở đổi đấy nào là mic mờ xong rồi cam cam dè xí thứ thứ cay thế nhở tại vì mình có một màn đấy thành ra là đôi khi là con mình nó hơi chậm nó hơi slow hand thành ra là chả biết mọi người trêu hay là thật nữa cơ ờ Zaro luôn à ừ, nhưng mà nói chung là trận này có hai đi cô là ngon rồi anh em ạ tí nữa mình có thể đánh một con si phèn ba cũng được hoặc là mình làm một con xe ba đấy nói chung là hai những hướng mà mình đang hướng tới là sẽ là như vậy hoặc là mày cái đép trước đã nhà này 20 tiền là giàu đấy AC sen là chỉ nghĩ là thay sen vào thôi AC cứ giữ lại này chắc là trận này mình sẽ không đánh theo phong pháo đâu ừ, con này giữ lại con này qua đây con này qua đây AC cần hai sao cho anh em nhở chắc là bán đi bán luôn đấy ừ. hợp lý anh vũ thị tú like đến mấy giờ vậy á chắc là mình like đến tầm à, một hai giờ nhá mọi người ơi cam đồ hạng ff max à ép mắt là sao ép ép mắt là sao cơ lê văn hùng hmm. đá con này đi à đá con này đi AC AC gần hai không nhỉ? Ít. Từ nhá. Bịt nhá. AC mình nghĩ là không cần hai đâu tí nữa mình sàn chuột rồi đấy. Một cái kiếm mà, một cái vô cực luôn à hay là đợi một cái diệt hoặc là một cái huyết kiếm nhở mình nghĩ là đợi được chả phải vội quá đâu nha mà chả cần phải vội quá đâu cứ từ từ thông thả thôi hmm. nói chung là có hai cái cọc với về lết mình nghĩ là hai cọc người tanh khá là chuẩn thành ra tí đánh full dam cũng được đấy chứ nhưng mà mình nghĩ là bây giờ meta cần khăn với cả cần diệt quá về lết mà không có khăn ấy dễ bị ăn cc lắm nhiều khi bị con hơi mơ một tiền cc nó cũng khó chịu nữa cơ bài này đánh ao top mới giỏi này à nữa nữa nữa <laughs> lên bày ao xin hai à hai cây gì ở hai bên thế anh ú à hai cây à, hai cây ui su phèn cầm biến sắc thủ ê làm ơn hút lên đi đừng có hút ngang nữa ờ à, ui tưởng con ly xin đá đi rồi cuối cùng nó vẫn bay về được anh em ạ như vậy lại không nét được hút lên nhá đừng hút về nhá má ừ hay mình thua đi cũng được cho mình ghét được một tí là ok đấy ù có xe né luôn kìa thua ba chết à chắc là thua ba chết anh em ạ em bắn chết được thằng kia ai da nói về em một lời trước khi xa rời hello hải đăng nhá để em thôi muộn phiền những đêm chơi vơi sức mạnh khổng lồ thì đánh cho mình đó là bộ bài si phèn còn nếu mà đánh uh, xe da thì lấy xạ tiễn mình lấy xe da đi ơ nó vừa ghi là cho con ra rớt mà nhở à một ac à ờ lỗi lỗi nữa mình tưởng là một va rớt sen không một chút sen không đi xin à đi xin hai thì sao đi xin hai thì sao đi xin hai cũng thế nhưng mà tiết tiền đi mình nghĩ là nên tiết tiền đó ừ làm trận xe ba nhá hello anh em mà hello he trần văn trường nha caro thì có top một rồi à lại là mình đây hello tú à hello hảo phùng nhá mình coi giật hoài á qua coi gấp so bình thường à vậy chắc là do máy mình sida anh em ạ chắc là do máy mình sida đấy còn nếu anh em là xem mình giật lag quá thì qua qua coi coi ủng hộ anh gấp so cũng được nha còn nếu mà máy anh nào anh em nào xịn á thì cho mình một view là được rồi đấy cảm ơn anh em nhiều nhé tính ra là mấy ông này có rồng hết rồi này à hình như là ông này lấy cái lõi rồng nên hình ra là có rồng nhưng mà lại chưa kẹp rồng vào à tại sao không phải là bỏ con này với cả bỏ này đi kẹp rồng vào anh em nhỉ chắc là người ta chung muốn kẹp lắm chết ờ may úp con roi có pháp sư à à hóa ra là có pháp sư em ạ đẹp hay à đau đau đau đau đau đầu á đầu á lát lát lát lát à lát lát à đêm caro mà auto tối em tu mất ngủ à không mất ngủ được có gì đâu mất ngủ Lee Sin rất là bỏ luôn đi thì nó có kẹp được kẹp con này vào nhá mình vừa thấy mấy nhà đánh sát thủ ấy, thành ra là trận này chắc là mình bo kín một tí anh em ạ hơi ghê một tí đấy chắc là cho tam ken ở trên bay không không cọc này ở đây đi đây đi. hợp lý chưa hợp lý chưa hợp lý chưa vậy đi ừ đẹp chưa đẹp chưa vậy nhá em tú cảm ơn công hậu nhá hi à hi lúc công hậu nhá fan anh tú 50 năm lên xem anh tú nhưng mà vẫn xem chùa không like đâu ạ à. nữa nữa nữa fan 50 năm mà lại không like à rồi em không mà cái tim băng mình khó chịu nhở nhà này hình như là đánh xây ra anh em ạ có một cái lớp thấu thì mình nghĩ là đánh xây ra đi ạ với cả có ba hộ ấy với cả có một con xây ra rồi leo level 6 50 tiền rồi có con đi cái bài mình tính ra là cũng đâu yếu lắm đâu mà sao cảm giác đép nó khoai khoái nhở anh em nhở ê mấy ông này chơi game tự nhiên ra được mấy con leo leo bốn tiền nữa bị thật xong rồi mấy ông kia thì ra rồng cơ rồng hoa cục búa cơ cung kháng phép cung ba tiền cấm phép một tiền còn cái đai mẫu con xây da cũng khá là ngon hay là mình lấy xây da anh em nhỉ lấy xây da cầm đai mẫu thì nó hơi tù thêm chắc là mình lấy phép đi hơi tù anh em ạ ao top đi à, sao lại ao top được mọi người thích em tú ao top à nếu mà em tú ao top là mọi người vui ấy, thì em tú sẵn sàng ff được chưa nếu mà mọi người cảm giác vui thì em tú ao top hai này cô xong ao top cho ban nhãn câu anh tú à được đấy chứ được đấy chứ ép ép luôn bây giờ chứ ừ. Ừ, kim long vẫn chưa khó nhỉ con này là được hỏi chưa vui à vui gì đó Ê trận này nhiều nhà bắt đang hội nhỉ anh em nhở Đang hội khá là nhiều đấy À quên xây da khá là nhiều đấy ừ, Nhà này hai xây da bảy năm mươi tiền Bởi vì trận này mình không xây da ba của anh em ơi Trận này đánh dễ tốt rồi nhá Thành ra là nó mình luôn bảy Neko hai sao mà đánh dễ tốt rồi nhá Tại vì nhiều nhà xây da quá mà người ta còn ra hết rồi cơ đây ừ. ê từ từ nhá nốt con năm gen không nốt năm gen nghĩ anh thành công á ok ok chắc là sao 4 chấm mình sẽ đô một tí nhá nay ngon rồi này à. ok anh tuấn ơi công nhận em tú đẹp trai chơi game giỏi em tú cn e à hai nico mà ao tốt thì à, nhiều khi thật đấy chứ đùa đâu trận này nhiều nhà đánh xảy ra quá anh em ạ đồ này à đồ này không ngon lắm nhưng mà con này lại ngon anh em ạ con này tanh được cơ bản là con này tanh được không ngon luôn chắc là cô mới bỏ chìm long đi cho con này vào tay một tí cũng ok á đã dạ, xin này bỏ đi tí nữa có gì mình kiếm ba rớt sau em ạ em tiêu á ok anh tú mà ff em xem sang xem anh tú mà ff em sang xem chùa gớt so à ok minh đức ơi nói thế chứ sao mà ff được 700 điểm vv rồi đấy nói chung là con idas thì cũng được anh ta tanh một chút nhưng mà đồ này nghĩ là không ngon lắm thành ra chắc là mình bắt đép một tí nữa nhá tí nữa mình đánh kho bình thường á theo con rim on ủng các thứ hai đồng này hợp lý mà thua ba chiếc mà được hai đồng mà nhà kia thua ai đấy ừ. 46 máu mà phải roll 7 đấy mình có hai lấy cô thì mình roll 7 nhé đêm 8 mình nó hơi lì anh em ơi dở chơi đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp ừ. hợp lý anh em ạ cho này tạm đi lại lát không xem được rồi á à. đứng im ỏi à đứng im ỏi á phải không vậy đứng im ồi à chúng ta là máy ở đây lai Hoshida anh em nhỉ đó là VT đó đáng phép cái gì gì ơi có diệt này hợp lý đấy con này đó một chút như vậy không thêm một chút tanh nhỉ rồi đấy đẹp chưa thì chắc là mình eco một tí một tí nữa mình đôn nhé đồ này không ngon lắm cho con xe da thành ra là mình lắp diệt luôn anh em ạ còn một cái nước mắt và một cái gì à Ừ, cái này chắc là cho con uh, con này đi mình neko luôn không mọi người tại vì mình đang muốn lên tám á thôi mình nghĩ là từ từ đi giao sau lên có thể là mình roll avon neko luôn cũng được ừ, lì nhá lì nhá tại vì 46 máu mình nghĩ là đấm một dao căng đét là tầm 15 máu là cùng ta lông khôn á ui nhưng mà hút được khác nhá ui con ta lông ánh thường mà đau quá nhở ui con ta lông ấy thường chết luôn si phèn của mình rồi à, chết luôn xe ga của mình rồi bị thuật con ta lông ấy thường nhá cầm bàn tay với cả tim băng à lực vậy hai con si phèn rồi tam hợp kiếm và một cái dốc lửa như vậy mạnh này nhất thống chiến lợi phẩm mà mình nghĩ là nhất thống ngon nhất hệ ok kỳ Đi xem On Fighting is my first language Heroin Đã lâu còn đúng không? Mình muốn Nico hai con hai sao hơn đấy anh em ạ một con này còn con gì không ta lông với cả soraka ba lôi long anh em ạ lấy cô một con trước đi anh em ơi lấy cô một con trước nhá nếu mà bỏ con này với cả bỏ con này ra thì kẹp được một con à, gì nhỉ kẹp được một con này với cả một con ta lông vào à mình nghĩ là nhiều hệ hơn đấy mình không cần bốn xạ đâu hợp lý đấy để con ta lông lại nhá được anh em ạ con Soraka hoặc là tí nữa chập một con bạc nữa là đẹp hoặc là con da sủa Gipmy trầm cảm mà Gipmy có trầm cảm không em Gipmy còn ten đấy bốn xạ cũng ngon cơ nhưng mà bây giờ con này cũng ngon để mình xem lắm thôi khỏi đi khỏi khóa đi mình nghĩ như vậy mới được ừ tiếc chưa nhưng mà thôi không sao nói với em một lời trước khi xa rời để anh thôi muộn phiền những đêm chơi vơi như vậy con này ở đây con này như vậy như vậy như vậy ờ vậy ừ, con này ở đây xong con này ở đây kìa đấy đồ này chắc là gì nữa mình làm một cái tim băng hoặc là làm một cái gọi là dây chuyền hoặc là một cái quỷ thư nữa nhà này level 8 xây ra hai ba đồ đẹp ui ảo ma nhở còn số 8 trước tay em tú à không trận này không có 8 được nhưng mà mình không top cao thôi tại vì các bạn trận này nhiều nhà đánh xây ra quá thành ra lấy dây ba ba nó hơi khó anh em nhìn này win trick win trick năm level 8 50 tiền xây ra ba đồ gọi là xài được đó ảo ma thật game này đúng là game red dot đấy đúng là game hào red dot anh em Lần này sẽ ra ba à sẽ ra hai nốt đâu không đúng không uhm, một con da xua khá là ngon hoặc là một con òn nhá uhm, xây ra nè nhưng mà mình xài cô mất rồi thành ra là bây giờ mình không hốt lắm da xua có thể khả năng da xua hai được nhưng mà on thì on hai luôn mình nghĩ là lấy on hai luôn đi cũng hợp lý đấy on hai luôn nhá nếu mà on hai luôn thì tí nữa mình sẽ bốn xạ tiễn à cái này không nuôi ba rồi nha bạn nhiều nhà đánh quá thế là thôi bỏ đi mình muốn kiểu neko hết luôn á à quên lên hai hết luôn á thì nó đẹp hơn anh em ạ nhưng mà thôi là một cái đi này à dây chuyền mình lại có mấy nhà ta lông á xếp vào góc như vậy nó hơi kinh em ạ thành ra là thôi nhé làm cái dây chuyền à, là cái chủ đi cam hơi mờ á viri à cam rè à. lát thế nhờ khó nhờ nào là lát không rồi nào là rè hay là chắc là hết game mình ọp đó anh em ơi chắc là hết game mình ọp đó xong rồi mai mình like nhá cảm giác cái cái gì nhở cảm giác mình like xong rồi nó cứ bị ảnh hưởng tới mọi người ấy. chắc là thôi hết mình game mình ọp đây xong rồi mai mình like tiếp nhá anh em ơi ok cố gắng thôi like like nốt game vậy mình nghĩ là mình eco thôi mình eco lại cũng được Ừ, như vậy thì nó có nhiều hệ hơn ông ta mình thử xem nhé một hai ba bốn năm sáu bảy một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy à nhưng mà thôi bọn này đánh hai sao Đấy. nhà này không có ta lông nhà này có nia ly xếp vào góc đi à, ok vẫn xem bình mường mà Giật PL thật á coi tí lại đứng hình à vậy à? Chắc là do máy em tú cùi ấy, em trường á. Chắc là do máy em tú chi ra Nó giật lag quá nhở. Nhưng mà nói chung là em tú chơi thì bình thường chắc là lên like kiểu nó chưa có ổn định ấy. Vậy chắc là em tú like một hai game thôi không em tú off nhá. Rồi đến mai à mai lên công ty em tú like bù cho mọi người xem sau. Ok chưa? Nhà này đang ấy à? Áo xin. Đáo này không? Tôi khỏi đi tầm này mình muốn eco lên 9 chắc là để luôn đi lên con nào hai sao thì lên nhá hai gậy lốc à bình á đấy luôn được á uhm, xây ra tính là trận này mình đã nhiều phết đấy chứ đùa đâu chẳng qua là mình không có một cái cơ sở thôi một cái dây chuyền không thêm một chút tanh nhỉ anh em nhỉ mình nhá thêm một chút tanh đi trận này nhiều xây ra phết Soraka nhé tăng fps tối đa đi bình thường mà ta có bình thường mà ta em thấy có bình thường mà vậy á tức là sao nhỉ tối đa đi á bỏ giới hạn à hay là sao được chưa anh em tại vì mình cũng chả biết làm sao hết á mình không dành về mấy cái khoản môn này lắm nói chung là có mỗi đô này với đô này chơi lên thôi không thành ra là chắc là mình eco nhá cả đã tí nữa thua thì mình đô tiếp nó chưa xảy ra hai chưa nhà này xoay bài à bảo sao mình ra xảy ra anh em ạ vậy là có một nhà đánh xảy ra thôi đúng không thành ra là mình ôm một tí đi nhá bây giờ có khả năng gặp nhà này nhà này nhà này có si kẹn hơi kinh mình nghĩ là xếp lốc thôi là ok chết rồi người ta để ở giữa anh em ạ ok là vẫn lốc được nhá lốc được nhà này là ngon đấy anh em ạ tại vì nhà này có khả năng mình thua cao nhất nhỉ tại vì con titan lao xuống dưới ấy, nó hút một phát chứ con này luôn là mình thua đó ok này solaka hồi được máu này như vậy mình nghĩ là win rồi đấy à, đẹp quá bon Ui, nhà này 37 máu á bịt nhau nhà này mình nghĩ là phải nhiều máu lắm chứ hay là do mình nhiều máu nhầm nhỉ lên cấp mình nghĩ là kẹp một con bạc nữa thì có hai hệ là binh luôn thôi nhá chắc là mình thay lóc đi không, lỡ không rôn nữa, à quên lỡ không ấy rồi thì bỏ luôn nhà này nhà này ok này lốc được con này này lốc con xe ra lên anh em ạ hợp lý chưa xây ra là con nào vậy anh tú à xây ra là con này nhá em ơi áo à, quên đã <laughs> huyền ơi ừ, lôi long pha khá là đẹp này con on hút được một phát nữa là binh nhá tốt hồi máu đi xây ra ơi ừ đẹp chắc là win rồi đấy anh em ạ win được binh binh do mạng mấy ông thì có à coi bình thường bị cái là nick bé thôi á ừ. người thì nick bé người thì rè người thì thế này thế kia mình cũng không biết tại sao á thành ra là anh em nào ví dụ mà xem lag quá thì anh em ờ, chịu khó giúp mình nhá để có gì mai mình sẽ gọi là ổn định hơn mai mình lên công ty nó mới ổn định rồi anh em ạ nhà này nhà này khó chưa nhưng mà là số 2 à là số 2 thì hơi kinh em ạ hello trường phi hello ăn khuê nhá lai muộn dữ à tại vì nãy em rú đi ăn em ạ ra số 2 rất là mình thua đấy người ta còn cầm tiếng ngựa lao thẳng vào đây nữa cô thì em thay ra của mình chơi kiểu gì còn có tụ điện đó. rút rút rút rút sớm là ăn được đấy chưa, số hai chín cầm cái tụ điện ấy xong rồi con ra xuôi có cái ngựa ấy cao tơ nhở đừng có lao thẳng đạo xong rồi mình bắn mình bị trừ máu luôn á hmm, ừ, nhưng mà trận này chắc là tốt 4 được thoải mái cuồng long yasuo quyền năng thông đạo à mình nghe lấy thêm đồ tanh không thông đạo không một cái thông đạo không thông đạo đi mình thông đạo ngon lắm mất luôn à. mất hết à vậy thì còn mỗi cuồng long xài được thôi đúng không mình chắc lấy cuồng long nhé cái gì like một game nghỉ ư à tại vì em tú like sợ bị bị lag hoặc là bị khó à. thành ra là sợ mọi người xem không là nó bị ảnh hưởng á hmm. con bạc này bỏ có Hecarim không? sáu mươi bốn tiền bao nhiêu tiền đấy đau sau là 52 tiền đúng không đừng gặp mẹ sát thủ là được lại gặp nhà sát thủ nha em ạ gặp mẹ sát thủ thì mình hơi khó đấy khi vào con titan hút đần anh em ạ hút khô là mình đi đấy hút khô là qua bên đây mình phát là hút luôn đấy ok được nhá có khả năng mình win được đó cái con xe ra ở đây thì nói chung là gặp nhà sát thủ khá là an toàn nhưng mà không đủ đam mà không đủ đam nhưng mà bịt nhau cặp này khác thủ hai ra rồi đó ừ hecarim hai này khác bọt đấy nhá chiến binh ra đúng không ra thêm một chút hệ không Talon với cả Lucia này vô tình là thành hay anh em ạ bịp thật bình thường mà cam hơi to đấy anh tú tắt luôn đi anh à em thấy cam hơi to anh tắt đi á phải không vậy nãy lốc được gì win mà bây giờ lốc được thì thua Ê, tính ra lốc được hai con con nữa chứ còn gì để lốc nữa à bịp nhỉ game này nhiều lúc rất là mạc ảo ma bây giờ mình bỏ được một con cuồng long ra thì kẹp một con gì ngon hơn không thú tượng à chắc là cho tanh lên trên nhá hoặc là bọn suraka đi này kiếm được một con da xua nữa thì đẹp thật ra là hai con sạn này mình có thể bỏ nè mình có thể thăm hai con khác vào sáu cuồng long thì liệu có ngon không hoặc là kẹp một con rồng sivana nhỉ nãy mình lấy được cái hung đạo ấy tanh tanh thì nó đẹp hơn tại vì cơ bản là cái cái này về ấy, mình cũng chả để làm gì cả chẳng qua là mình lấy con tướng bạc về thôi chứ là xua này soraka này bị kè à khó đấy chắc là lốc đi nha mọi gặp này này à từ từ nhá gặp này này chắc là mình lo được á hmm, không nhưng mà vẫn dính nhá vẫn dính á vẫn dính á tại vì cơ bản là có hai con ở đây thành ra mình lốc người nó vẫn dính ok hello hi long trần nhá mọi người chôn á à chôn à hay chôn à có hay chôn không mọi người có hay chôn không khu đoạn này hơi đẹp á, ok win khu đoạn này là auto với chứ may win ấy. Bom. nhà này chết rồi đi kè à? kìa không chạy thấy ai bà thì nghĩ là không cần hai sao lắm Cho ra xua và CC không Nhưng mà bà này ngon nó chắc là bỏ Soraka đi nè Bạc đi Ok, ông này lời like nói luôn đi, bài đặt quan tâm viewer à, lứa lứa lứa, chưa hề lười luôn á À? sao nó kêu gặp nhà kia sao nó kêu gặp nhà kia nó là ai nghe lời game mày đi nghe lời game mày đi ờ ảo thật đấy rùa và lờ à lại rùa lại rùa lại rùa người ta lốc cho hai con xong vẫn rùa chịu chịu đấy một ngày bảy nháy từ nhá đi kè với cả con rồng này à. con rồng này nói chung là cũng cc một cái <laughs> được chưa được chưa nhẹ nhàng tình cảm êm ái nhưng mà không biết là có ăn được không cơ bản này cộng hai á khá là kinh á uhm, mất mất bẫy rồi nè thành ra là bị ăn cái lôi long cc đúng không khá là khó chịu ra của mình hai sao là binh ấy chứ nếu mà ra xu hai nhá ok win được một sao này nhưng mà sao không hai ông này còn nhiều máu hết à hai này còn nhiều máu này anh em nhở 43 với cả 48 mà Ui, đấm hai ông quân này từ từ nhá đi lo được á em vừa sáng lúc đi tản lại toàn kiếm cớ xử lại à <laughs> có đâu nếu kiếm cớ thì em rú đã không on rồi thế thôi kim long cái thì gì đấy Sojin máy chiếu với cả dây chuyền máy chiếu đi anh em ơi máy chiếu nhá ra số 2 được không nhỉ? Và hack đâu được con ra số 2 anh em? chết rồi không đổi lốc rồi anh em ạ nhưng mà thôi bị con thỏ red này kéo cũng được nếu mà pha đấy đẹp nhất ấy, thì lốc được con da xua anh em ơi nhưng mà con bạt hai mình nghĩ là cũng ok đấy ừ, cc trồng khá là tốt nè nhưng mà không biết là có đủ đam với con da xua này không tôi còn rút kiếm mà lung quẩy kinh quá thua kéo được thì lại thua à con da xua ghê quá anh em ạ nhà người ta đánh bằng cao su á nhà kia ăn được không ăn được à <laughs> top ba đần đấy 12 điểm mà thế nhở trận này nhiều là đánh xây ra lúc đầu quá với cả người ta tự ra tướng hết á thành ra là cái hai cái đi cô của mình nó bị phế luôn mà top 3 cộng nó có 12 điểm á ảo đấy mình nghĩ là không phải tầm 15 cơ tại vì tầm này mới có 700 mà nhở nhưng mà chắc là lobby này kiểu đại cao thủ nhiều hay sao mình không để ý nữa anh em ạ hai đi cu top ba à chịu rồi cơ bản là bài người ta cũng chơi chung mà với cả đầu game mình đép nó hơi bị sida á aram đê anh à hay là là một một hôm đánh aram nó nó gọi là xả thì chết nhỉ anh em nhỉ nhưng mà nếu mà đánh aram thì không đọc comment tương tác được thành ra là nó cũng hơi kỳ tại vì đánh aram là phải chú mặt vào cái cái cái cái, cái màn hình aram gọi là cả trận luôn ít ra đánh cờ còn lâu lâu táp ra táp vô được còn đỡ nhá còn đánh aram mà coi như là dí mặt vào đấy luôn anh em ạ thành ra là thôi chắc đánh cờ đi anh tú xin tip xếp lốc dính như anh đi à. <laughs> thật ra là mình xếp cũng gọi là hên xui đấy chẳng qua là nhiều lúc nó rùa rùa thôi anh em ạ cũng chả hay ho gì đâu ờ còn nếu mà gọi là để chuẩn nhất ấy, thì anh em nên nên gọi là bán đi và là, là rôn lại con đấy hai sao ở ờ thật ra là hai sao bốn tiền thì không nên còn ví dụ là một con ờ, một hai vàng như kiểu là ép hay là con chuột đó thì mình nghĩ là nên đổi được chẳng qua là vừa rồi mình đánh nó hơi bị gọi là chưa gọi là chuẩn chuẩn nhất á thành ra là mình chưa có đổi lốc mấy lần á nếu mà đánh chuẩn hơn thì anh em ờ, nên đổi lốc nhá tại vì về lết mấy con một hai tiền của mình nó cũng chỉ gọi là kích hệ thôi nó không có gây đam được á làm chuyện sự quên đi tú à nếu mà ra thì em tú chơi nhá được chưa anh lấy điện thoại đọc comment á anh à điện thoại là con mần à? cũng được giây phút em gặp anh là em biết em si tình chắc là mình đánh một game nữa thôi anh em ơi tình tình tình tang tang tính tang tình tình tình tang tang tang ừ, đọc comment trên của em đi anh nhỉ comment gì đấy chắc thấy lương tâm cắn đứt với tội lỗi với viewer nên like đây mà có đâu em tú có làm gì đâu lịch sử đấu phải ghi là top 3 2 nk nữa nữa nữa 2 nk nhưng có nhà chơi chung thì cũng thế em ơi cũng chỉ như thế thôi á hay làm trận aram này em ơi làm trận aram xong rồi chạy đi hôm nay cảm giác đánh tft ừ, đêm đêm nó cũng hơi fail rồi anh em ạ anh em nào đánh aram không vào trên một trận nữa là mình nghỉ quá cảm giác nó hơi gì gì á để mai ở like cho tỉnh táo nhá chắc là mình đánh một trận aram thôi mình đi ngủ thôi anh em ơi vui vẻ một tí đi anh em mà chơi aram không cho mình cái in game đi một game vui vẻ nè aram aram aram aram một game duy nhất nhá xong rồi mai là mình like nhá mai là mình like cờ sau nhưng mà cảm giác hôm nay nó hơi đuối đuối rồi hơi trái đuối rồi tại vì cả ngày mình chơi cờ đó thành ra là bây giờ nó cũng hơi gọi là kiểu nặng cái đầu ấy mình nghĩ là để mai gọi là sáng suốt với cả tỉnh táo hơn á chơi nó sẽ gọi là ok hơn thì bây giờ nếu mà anh em nào chơi Adam với mình chơi nhé còn không thì chắc là em tú chơi với mình nhé đạt siêu quậy à ok ok được anh em có anh em mà chơi với mình không ừ, không mời được à ông này lừa in game đố anh yêu được em à vô em chơi với được hơn mà được mà được mà huyền ơi nói chung là đánh em ra thì thoải mái mà hay cướp anh ơi à thôi mọi người ơi đánh cái kia nhiều thành ra là mình muốn qua cái này giải trí một tí á với cả mình chơi một hai trận Aram chắc là mình nghỉ rồi thành ra là vào chơi vui vui nhá em chơi anh được không mà không á anh không có gì để chơi á hai slot nữa nào à hóa ra là không ai chơi với mình à huyền à nhưng mà huyền có tướng chứ nhở không biết là huyền có tướng chưa mà thôi cứ mời vào đi tại vì chơi Adam for phân mà thành ra là cũng chả quan trọng lắm vô let's go Ê, rồi mấy mấy cái ông này có mời được không vậy anh tú mời hết rồi nha nhưng mà không ai on nè bịp nhờ giờ nói em on chưa vậy một ông đạt siêu quậy này in game thì in game sai cơ ờ SS trí Gravet à 100 trí Gravet à được ừ. Ủa không đánh xếp hạng nữa à em Mà chắc là em Tú nghỉ mai em Tú đánh nhá bây giờ chắc là đánh một trận ara của em Tú ọp đây tại vì cảm giác bây giờ đầu nó hơi nặng gọi là ấy rồi á hơi nặng cái cái TFT ấy thành ra là nghỉ ngơi thôi mai phải chơi nhá mai leo rank cho nó hiệu quả anh em ạ Tần này ví dụ chơi thì nó kiểu for phân thôi vô đi mấy ông này cho em em tú in game toàn lừa không à no hero. I know, I know, I know. Bobby à? Thường thường thì mình thích đánh AD hơn cơ. Mà trong đây có mỗi con này thôi à. Con Derry thì mình chưa chơi lần nào á. Manfai hút hút à? Hay là Nami nhỉ? Nami bút bút đi. Ui, Calipao. Một chút Calipao. Con Calipta hình như là mang cái ấy. Ừ, ừ, may, ok, ok, đồ tướng được. Hợp lý ok em ơi à tối rồi chưa bị ngủ rồi chơi bời cho anh à ok nhá huyền nguyễn ơi để lúc khác nhá giây phút em gặp anh là em biết em si tình xin dao à ra văn phòng bi ke bi ke bi ke bi ke được làm một con bi ke nhá cái này này cái này đi làm một tí bi ke xong rồi chạy còn cái nào ta đắc thắng là cái ấy nhở thôi mình nghĩ là đắc thắng không ngon đâu thôi là cái này đi uhm. ok làm muộn làm việc muộn thế tuấn tú à có đâu chắc là hết bán uh, à, vt nghỉ cái biết nhảy không đấy à biết chưa anh em ơi gì là biết anh em ơi quan trọng là hay hay gà thôi quan trọng là chúng mình vui vẻ với nhau làm một trận Adam không nghỉ nhá giây phút em gặp anh là em biết em si tình tình tình tình tan tan tình tan tình tình tình tan tan tan giây phút em gặp anh là mình sợ ấy chứ mình sợ bảo Adam Black ấy chứ <laughs> biết chơi game không anh à chơi vui vui thôi anh em ơi mang bánh bình lý anh á bánh bình à ù tại vì mình không cũng không dành mấy cái mấy cái bảng này lắm á ngày xưa chơi thì còn biết chỉnh bảng chứ bây giờ thì chịu nhá đã tiếng hơi to đó một tí nhá chút test xin thôi em ạ ui chút kéo được chưa uy tín chưa đủ uy tín chưa tính ra lâu lâu mình thấy chơi aram cũng vui mà chẳng qua là sợ mình là aram không ai xem mới chứ chơi aram tưởng nó cũng hay hay thế, luyện gọi là skill Kylian có play uh, Pyramid đây anh à. nhỉ? Đá gì đấy, đá gì đấy Một chút kéo về này Một chút kéo về À, ông đưa flash lên à Chơi vậy con nào mà rút hành đấy Renanta à chết rồi kìa ê phải phải phải thu thập đấy phải thu thập đấy cái rồi mấy này bên trên mình có chơi không vậy nay có con man phai mà không ai lấy à à man phai là là là cũng này, nè kinh đấy ở đấy mà nhả được á Từ nha, bình tĩnh nha Xin em chết cơm Chết cơm, ăn hành của anh em ơi Ơ à, Cái súng kia nữa à Chị ơi Ăn hành rồi không phải nhìn anh em lại nhìn ra bài sáu mình có đam được tầm này mình chưa có đam nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi Ê, nhưng mà mình phải thu thập đấy nhá mình phải thu thập đã thu thập linh hồn nhá kéo về kiểu mình kéo xong rồi không ai dùng đam nó cũng thế em ạ thành ra là bây giờ đợi level sáu nhá đợi level sáu có đam mà tính farm đi farm đi farm đi farm đi ok viết ok này đẹp này ok ok ok ok ok đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp nhá mình kéo thêm một chú bé về được nhá ok ui đồng hồ cát nè đồng hồ cát thì chịu hoài từ nào từ nãy đá bằng sáu cái này từ đã từ đã từ đã từ đã từ từ từ từ Oh shit! này hảo hơn là giết được con Ezreal rồi thế nhở nguyên tố luân đâu nghĩ là nguyên tố luân ngon hơn á tổ chút nguyên tố luân nhở nhưng mà không tầm này à lên đi nguyên tố luân thì kiểu có cái là hồi nhanh á ngon khi một tướng hạ bị gục hạ gục vào à, ờ, ngon đấy ngon đấy tại vì cần chưa cuối hồi quá đi mua mũ luôn đi mua mũ luôn à. giết mấy cọc rồi đấy uhm. Okay. lực này áp lực này đúp lên đắp áp lực này đúp lên áp lực này kéo về này kéo một chú đéo về này sau tim gọi là combo này ông jet làm gì đi combo các, các thứ các thứ đi con nấm ở đây đúng không đúp lên đắp áp lực này à nữa ông cho bà túc hành này khó chịu nhỉ à à Ui. mất tầm anh em ạ không kéo được 우씨. 안 비리지 뭐. nha bình thường búa này hay lắm người ta bịt nhau chết à, con con ta búp à mình nhớ là ra dấu ích của mình nhờ xong con ta búp cực quả hay vậy ta không được acid luôn không được acid luôn à anh là một tí axit vào luôn cơ phế đấy đi đi phế được mỗi kéo hay thôi còn lại xài trò nó hơi gà ngày xưa mình nhớ là có ông gì tên là Simon á Simon đánh con này khá là kinh bên kênh ông Optimus anh em ạ Simon thì phải mình nhớ là in là Simon từ nha lúc này giải cứu Vi này giải cứu Vi này Vi đi giải cứu Vi này Vi đi giải cứu Vi này ok vẫn chạy được nha ui hai lần đấy nhá bịt thế nhở giặc con à, gì cao tơ vậy con kia cao tơ vậy con gì nhờ con tên ta cao tơ vậy ừ ừ mày rồi mày có chết đâu đánh thường thôi anh em ạ không còn phải xài chiêu nữa cảm giác xài chiêu mít thì mình đánh thường à mày đến đây à để thấy con này con lợn này con lợn thư này núp cái núp cái bình tĩnh bình tĩnh trả lại em chè cho anh VT à Ủa sức kéo không Nhờn Nhờn Con ra khó chịu hết đấy chứ đùa đâu Ừ nhá, mình sẽ làm một cái gì đó nhá Mình sẽ làm một cái gì đó nhá Từ chạy đi, chạy đi Ui rồi ăn vòng hỏi nữa này từ này máu má ăn mình má oh shit à à à lại dụ à lại dụ cái kia lại dụ cái kia lại dụ cái kia là mình gờ đang một con kia nó ấy đúng không khi mình đeo bao anh Sam mà giờ đi chuyên nghiệp rồi à, đi chuyên nghiệp anh tốt rồi nhưng mà hình như là mình thấy anh tốt á, thấy chuyên nghiệp anh không là nổi bật lắm để sẵn sàng sẵn bờ làm gì đó đi tìm ơi đừng chạy nữa làm cái gì đó đi tìm ơi ai da Ê con ta này đúng cao tơ ấy nhá Cao tờ con này nhá Nói thật lúc trước anh đánh danh lại cao thủ cũng vậy à Đủ quá, đủ quá, đủ quá, đủ quá, Mọi người nhìn cái thao tác tay của anh Tú mà mọi người chưa biết à Cũng là tiêm Tú hơi ấy một tí Hơi gọi là chấm, hơi chấm hơn một tí Yên tâm Về lết thì mình cũng mạnh thôi Nhưng mà thật ra là team mình không có tanh em ạ Team người ta là nó blitz Ui Không né được Chứa ra 300 máu rồi đánh gấm cái gì Ừ nhá, đi đi nói được hả? Mèo Ui Ở bên kia ngon hay mơ đấy chứ Để nó ở đây á Nó đặt cái kia ra á bình thường mình đánh ọp mình đánh Aram e đánh con này kinh lắm mà nhở Salama đánh con này không có vẻ đần đần nhá bình thường đánh kinh lắm anh em bạn thật bình thường đánh kinh lắm đánh Aram e nó bình thường đánh kinh lắm đánh kiểu ao trình luôn á lên đây cảm giác đánh không nổi luôn á sao nhở ui có bụng rò đây à? là mười hai không nổi à da đừng đừng ừ rồi mình lên cái nguyên tố lân này xong rồi mình có rờ được phát nào không vậy thế nhở thế mình không có tanh nhá cơ bản là không có tanh nhá năm vàng nếu vậy em cũng không đi tắm này em chỉ tắm rồi mà mọi người em tắm rồi mà năm vàng cái này có thể là năm vàng như vậy hay là con đi bia con đi kẹp cuồng, giáo vậy đây là con đi kẹp cuồng giáo ấy mình cảm thấy nó chỉ si thôi á nó chỉ chỉ si lên em ạ chẳng có đam làm sao bia là kêu không được đấy được đấy được đấy Ê, nhưng mà sao mỗi lần mà mình gờ ấy con Ren ta nó chiếu vậy anh em có cách nào à chua farm mượt này vẫn farm lính mượt này một chút núp mày một chút núp mày hợp lý chưa ui rồi chết cường chết cường Ê, nhưng mà sao nhỉ anh em nhở con Mikel này mình thấy người ta bình thường múa múa hay lắm người ta à sao vào tay mình cảm giác nó cũng đuối đuối yếu yếu á cứ phế cứ phế phèn phèn á dạ. ai da thua thằng này thua phèn ta nãy giờ cứ bên kia hơi nhiều thì chết luôn thì chết luôn à phế đấy nhá con đi kia này phế đấy cái gì nó đi ngủ đánh cái gì nó thất bại mà anh em ạ đi finally VD phế đi đi chạy cái mai đi mai tiếp đi nhá VD bỏ ra ra này các đánh cái gì ba bảy đánh đánh gì hay làm thành năm năm nhở đánh năm năm có vẻ là ổn hơn là Abraham đó từ nhá đập kèo này em mình phải làm cái gì đó để đời ấy thật mình phải làm một cái gì đó để để, để. mở lít của mấy giờ nó kéo mình thôi đấm mình lên trời cái thứ thứ khó chịu nhỉ lai kia với anh nhà anh tú lai à, vui vẻ một tí thôi anh tú lai vui vẻ một tí thôi uhm, kéo con timo và một hồi lại chúng con vin nào ảo nhá clip ảo ê thiếu con rồi đi con rồi đánh nó thôi, cái tôi hơi cao á không giết được luôn à giết con sdo rồi đấy Ui dồi Nó vào nhà đánh mình như con á Đây có thực sự là game Aram không vậy Thánh kéo à, ác vậy, thánh kéo luôn từ nhá chết còn hề mơ còn kia khó chịu mà ui làm cái gì đi tim ơi clip này cao tới rồi Toàn kéo ăn tú thôi cũng ngon nha Ok anh tôi ơi chứ anh tôi cũng ngon nhá TFT đi à chắc là hết game anh tú ngủ rồi Tao đi du một tí thôi Chạy chạy cái chạy cái chạy cái Đánh đấu trường chân lý đi ông thần ơi có biết đánh mấy cái này đâu à Tại vì em tú giải trí một tí thôi Thật ra là em tú biết đánh ấy chứ Chẳng qua vào đây nó hơi hơi xì đá á Khi muốn muốn rách đánh kèo không cái gì gì đấy Ác lại chồng yêu Cắt lại chồng yêu tại vì cơ bản là TFT thì nói chung là tầm này về về cuối rồi mình cũng hơi gọi bị bị nặng cái đầu á kiểu bây giờ đánh nó cũng không tỉnh táo không suy nghĩ được nhiều thành ra là tầm này đánh cũng khó anh em ạ thành ra là thôi để mai nhá chính ra là mình tính like TFT vài game mới chứ nhưng mà cảm giác đánh một game xong mà mình thấy nó không có hiệu quả lắm á thì chắc là để mai để chơi tiếp anh em không chắc là làm mỗi trận ARAM mình phải kéo được chúng con nét nhá thế nhưng mà mỗi lần mình đấu xong có cảm giác tim chả focus nào không nhỉ chả dùng đam lại, mình không rất là bay lên làm gì ấy. lên là mình giết ba ở đấy đằng nào cũng thua lên ap nó chiến à có chắc là tôi họp lắm mọi người em đúng cảm giác nó hơi hơi mệt mệt á thế là chắc bây giờ mình họp nhá chúc mọi người ngon nha bye bye nha đúng, đúng như thế gọi tiêu đề chưa bye bye anh em nha có gì hẹn anh em vào ngày mai nhá bye bye anh em nhé mai mình like tiếp bye bye